cây xanh ở đây bị đốn hạ để mở đường cho những cái khu du lịch mới trong tương lai có thể họ sẽ xây một khu du lịch mới ở ở phía này nên họ phá hoại cái khu này không còn cây nữa mình sẽ tiếp tục đi còn phía bên này họ đang làm gì con người sẽ không bao giờ dừng lại đâu chỉ có những con người có trí huệ thôi các bạn nên nhớ chúng ta đang ở cõi dục cõi mà tất cả các chúng sanh đều sống ở đây có người cõi trời có người từ địa ngục lên có đủ thứ dạng hết báo ân báo oán đến thế giới này là như vậy cái bãi ờ, cái vịnh nước biển trong hồi nãy là cái chỗ tôi vừa bơi còn này là một cái khu vực mới nữa mà tôi đi khám phá thêm nơi này đang bị tàn phá dữ dội để làm du lịch trên đảo cây bị đốn hạ có đánh dấu luôn kìa Người ta làm đường ở khu này luôn nếu tiếp tục đi nữa thì mình sẽ đi quanh cái hòn đảo này luôn rồi đi không biết tới ngày nào mới hết hòn đảo này mà người ta để xe hơi để người ta chạy mà các bạn nên tôi đã đưa các bạn đi rất xa rồi đến lúc phải dừng lại và những cái cây bên này đang bị khai thác để phục vụ cho lợi ích con người nên nó rất là sơ sát khu này đã bị tàn phá rất là dữ dội ôi đi đâu cũng là bàn tay của con người hủy hoại thôi trên rừng dưới biển gì cũng bị hết